đang xin à, chào bạn Cái này đang xin à, giới thiệu bạn à, bộ cần lu máy ngang các bạn nhé đang kết hợp cần Zudut với hãng Notbi Notbi đồ máy và mồi và dù các bạn nhé đang sẽ review qua tổng thể cho bạn đang sẽ quay chi tiết từng sản phẩm mua cho bạn trước tiên hải đăng sẽ giới thiệu đến cần các bạn đây là cần uh, rút cần máy à, ngang Đấy, khoen bát uh, Fuji các bạn nhé bạn nhìn uh, đường xoắn các bạn nó xoắn luôn xoắn toàn thân Yeah. Fuji Accord Đấy, rồi bước xoắn vào nó đây bạn khá là đẹp bát hai power x đây là, đây là đốt góc các bạn nhé thông số cần đây các bạn chiều dài là 21 tải mồi từ 10 đến 30 gram rút gốc, rút ngọn này các bạn đầu à, alo chống xoắn này các bạn alo chống xoắn Fuji khá đẹp các bạn nhìn à, rõ các bước xoắn này nhé đấy là Hải đang uh, giới thiệu các bạn đến uh, cần đây là máy máy nốt bi uh. thông số máy đây các bạn GA nốt bi GA các bạn nhé tải mát được 5 cân này, tỷ lệ truyền là 6.3.1 10 cộng một vòng bi Đấy, sức chứa dây này 0,85 0,85 à, là được 130 0,33 là 110 Đấy. Đấy đây các bạn Đấy này thì khá là đẹp các bạn Mm-hmm đây là mồi à, mềm not bi mồi đây khóa các bạn dùng để khóa dùng lu ở đây à, lưỡi mắc mồi mềm đây là kìm đa năng các bạn nhé bộ kìm đa năng bạn vừa kẹp cá vừa gỡ cá và vừa cắt được cái dây đây là dù not bi luôn các bạn 1.5 150 mét tải là 22LB màu à, vàng chanh các bạn nhé này màu vàng chanh à, 8 lõi các bạn nhé dùng này 8 lõi 100% PE đang à, giới thiệu qua các bạn nào à, mua thì inbox riêng Hải Đăng Fishing sẽ chi tiết cụ thể cho các bạn uh, từng ờ, sản phẩm một đang ờ, vừa rồi đã giới thiệu các bạn uh, bộ cần câu lu not bi và máy du đút và cần du đút máy not bi và cần du đút hải đăng fishing xin chào hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của đăng fishing